Các con học sinh thân mến, ngoài những con vật nuôi mà chúng ta nuôi ở trong gia đình, trong tự nhiên còn rất nhiều các loài vật khác nữa. Sau đây chúng ta hãy cùng làm quen với các loài vật sống trong rừng nhé. Qua bài tập số 1, các con hãy thực hiện yêu cầu của bài tập số 1 là chọn cho mỗi con vật trong tranh vẽ một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Và sau đây chính là những con vật trong tự nhiên con cáo, con khỉ, con hổ, con thỏ, con cừu, con gấu, con sói và con sóc. Và những đặc điểm nổi trội của những con vật này đó là gì nhỉ? À, thứ nhất là tinh danh, tinh nghịch, dữ tợn, nhút nhát, hiền lành, tò mò, hung ác và nhanh nhẹn. Các con ạ, à, những con vật trong 8 con vật này sẽ có 8 đặc điểm khác nhau mà các con cần phải lựa chọn đặc điểm nào phù hợp với con vật nào. Sau đây, cô sẽ giới thiệu với các con về từng con vật để các con nắm rõ hơn để chúng mình chọn cho chính xác hơn nhé. Đầu tiên là con cáo. Các con có thể nhìn thấy hình dạng của con cáo là thân thì nhỏ gọn, đầu có tai nhọn, mũi dài, mắt xích và đuôi của nó rất là rậm đúng không? À, con cáo này nó rất là khôn ngoan và thậm chí người ta còn bảo con cáo này rất là tinh danh đấy các con ạ. Tiếp theo là con khỉ. Các con có thể thấy cấu tạo cơ thể của con khỉ rất giống với con người giống gần nhất so với con người đấy. Chính vì vậy mà người ta hay nói khỉ là tổ tiên của loài người.